thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lui tuần thì ngày hôm nay thì nó cũng đã ra rồi anh em ạ cái đường cầu đài lui tuần này của chúng ta thì lui từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 1 thì ngày hôm nay của chúng ta thì là ngày 12 anh em nhé ngày 12 thì nó cũng đã ra được con đề 52 này và ăn chạm 5 bộ đề 02 thì cũng rất chi là vui phải không ạ đường cầu này của chúng ta thì cũng là cái đường cầu đề lui cuối cùng cái chạm 6 của chúng ta thì nó bị gãy rồi thì chúng ta ăn được cái chạm 5 và cái bộ đề 02 trong cái dàn 8 số này anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên ờ, kênh của chúng ta đã chiến thắng được cái chạm 5 và cái bộ đề 02 phải không ạ thì anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình chia sẻ được những cái đường cầu lui chuẩn nhất để giúp đỡ mọi người anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì ờ, mình tiếp tục lên cho anh em về một cái đường cầu đề lui của chúng ta khung trong vòng 3 ngày để chúng ta tham khảo anh em nhé thì cái video này là cũng là cái video cuối cùng của năm 2022 của cái lịch âm thì uh, mình làm lốt ngày hôm nay thôi thì mình cũng uh, nghỉ Tết thì uh, <laughs> chúc mọi người có một cái năm mới của chúng ta thì nhiều may mắn và thành công hơn anh em nhé thì sang năm thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta đồng hành cùng nhau anh em nào mà yêu quý kênh thì chúng ta bình luận để lại một cái lượt like và đăng ký kênh để sang năm thì chúng ta lại giao lưu với nhau để cho nó có cái tinh thần làm việc nó vui vẻ hơn anh em nhé đó thì uh, về cái đường cầu đài lui tuần này của chúng ta thì cũng ra rồi thì anh em nên bỏ nó đi anh em nhé thì mấy hôm thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề lô ngày ấy thì về cái đường cầu đề lô ngày của mình thì nó cũng khá là đen thì cái thứ nhất là về cái đường cầu đề chạm thì nó cứ ra chạm 4 chạm 9 anh em nào mà chơi gần Tết rồi thì chúng ta cũng nhỏ nhẹ thôi khá là dị luôn nó ra cái chạm 4 chạm 9 này và con 91 này khoảng uh, 4 5 ngày liên tục anh em ạ. Từ con 40 này, 97 này, 70 này nó cứ ra đảo lộn nhau, rất khó để mà bắt. Ngày hôm nay thì nó ra cái chạm mà uh, 5 và chạm 2 này. Đó, vẫn ăn trong cái giải đặc biệt này. Thì anh em cũng để ý cho mình anh em nhé. Chọn nhẹ thôi. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung của đề lui tuần của chúng ta chơi trong vòng 3 hôm thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình thứ năm hàng tuần này được cầu này của chúng ta thì cũng khá là đẹp thứ năm ngày 15 tháng 12 này ở giải 5 con 3 này và con một hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau cho mình anh em nhé chúng ta có đề lôi tuần thứ năm này ba ngày bộ đề bộ đề 13 này ghép lần lượt thì chúng ta có 131 này 181 này 636 này và 686 khung 3 ngày cho mình anh em nhé để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì anh em để ý luôn đây cho mình này mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên đề về 86 thì chúng ta đã ăn được con đề 86 này trong bộ đề 13 này anh em nhé ăn ngày thứ sáu luôn tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 22 tháng 12 này thì chúng ta có bộ đề 34. Bộ đề 34 này. ba bốn ba ba chín ba tám bốn tám và tám chín tám để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này để về ba bốn thì chúng ta đã ăn được con đề 34 trong bộ đề 34 này tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 29 tháng 12 thì chúng ta có bộ đề 14 này bộ đề 14 Bộ đài 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Để chúng ta lui tuần thứ 5 ngày 29 tháng 12. Ngày đầu không ăn này. Sang ngày thứ hai để về 91 thì chúng ta đã ăn được con 91 này trong bộ đề 14 này. Tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 5 tháng 1 này thì chúng ta có bộ đề 02 bộ đề 02 này bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con đề 70 này trong bộ đề 02 thì cái đường cầu này của mình thì nó cũng ra ngày thứ nhất ừ, tỷ lệ nó ra cũng rất chi là cao nên là anh em ờ, tham khảo cho mình cái đường cầu của ngày thứ năm anh em nhé thì tiếp tục yên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 này thì chúng ta có khung 3 ngày là bộ đề 14 anh em nhé Bộ đề 14 của chúng ta là 141 này, 191 này, 646 này và 696. Chúng ta khung 3 ngày trong mình Anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi anh em nhé. Bộ đề 14 cá nhân của mình là kết 191 này và 646 kết hai con này. Anh em nào trùng cầu với mình thì chúng ta lui khung 3 ngày, không thì thôi. Nghỉ thì nghỉ chúng ta qua Tết thì chúng ta tiếp tục chúng ta chơi về cái đường cầu lô khung của chúng ta anh em nhé lô khung của chúng ta thì đang theo cái cặp 7337 cặp 7337 thì anh em tiếp tục vào lui cho mình ngày mai là ngày cuối anh em ạ đây để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé ngày mai là ngày cuối cùng nên là anh em để ý cho mình thì trên đây là cái video của của kênh cũng là cái video cuối cùng trong năm 2022 này thì mình cũng mong muốn là những con số ngày hôm nay của mình chia sẻ cho anh em chúng ta khung 3 ngày cho mình anh em nhé thì uh, mình cũng à, nghỉ Tết thôi chúc mọi người cô dì chú bác một năm mới nhiều sức khỏe may mắn và thành công chiến thắng nhé thì uh, mình cũng cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ kênh trong cái thời gian qua thì uh, cũng rất chi là vui cũng có người quý có người không nên là chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và may mắn hẹn gặp mọi người năm sau mọi người nhé thì uh, cái đường cầu này của chúng ta thì uh, chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật và cái cặp lô khung của chúng ta ngày cuối anh em nào vào thì chúng ta vào mà không vào thì thôi mình không bắt buộc anh em nhé thì mình cũng uh, xin kết thúc video ở đây hẹn anh em uh, làm mới chúng ta lại tiếp tục gặp nhau anh em nhé